thì mình cảm thấy quyến rũ nhất không phải là khi chúng ta cố ra vẻ quyến rũ um, như kiểu mà cắn môi hờ hững mắt hững hờ cái kiểu nha mình rất là sợ cái kiểu đó um, <laughs> để mình kể cho mọi người nghe lúc trước mình có coi một bộ phim tên là bằng chứng thép ba ấy là trong đó có cái nhân vật ông sếp mỗi khi ông xuất hiện á ông lại luôn tạo cho mình cái dáng đứng huyền thoại đứng chống nạnh một góc như vậy nè thật sự mình không biết đó là thói quen của ổng hay là ổng cố ra vẻ như vậy nhưng mà mình bị ác cảm với điều đó mọi người thậm chí á mãi cho đến sau này hết phim đã lâu cái kết phim á mình chỉ nhớ mang máng thôi nhưng cái dáng đứng huyền thoại của ổng á ám ảnh mình tới bây giờ luôn và cũng theo cá nhân mình đi ha thì mình nghĩ á, sức quyến rũ của một người con trai á, nên là một thứ gì đó xuất phát từ phía bên trong phẩm chất những cái hành động mình sắp liệt kê sau đây á, sẽ mình nghĩ là sẽ tạo nên sự quyến rũ của một người con trai uhm, đương nhiên là nó sẽ không theo thứ tự là hành động đi trước sẽ quyến rũ hơn nha mọi người điều đầu tiên đó là biết nhận lỗi của mình cái tôi của các cậu con trai của những người đàn ông rất là lớn họ sai ta chỉ ra cái lỗi sai đó của họ họ sẽ không bao giờ nhận thậm chí á, ta chỉ góp ý thôi mà nhiều người đã cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng rồi nhưng mình thấy á, những cậu con trai biết ghét cái tôi qua một bên, đúng lúc, đúng thời điểm. Đó cũng chính là một nét quyến rũ. Bản thân mình có một cái nhìn rất là thiện cảm với những người biết nhận lỗi của mình và cố gắng sửa sai. Thời này, á ngay cả những người lớn tuổi nói chung, á khi mà phạm phải sai lầm cũng chưa chắc họ đã dám đứng ra những cái lỗi đó của mình mà không đùn đẩy cho người khác. Một người con trai mà biết nhận lỗi của mình á, thể hiện anh ta là một người rất là biết chừng mực, một đứng nam nhi đường đường chính chính mà ngay cả một đứa con trai như mình á, cũng phải dành ba từ cho anh ta đó là rất quyến rũ và sống trên đời sống ai lại chưa từng phạm phải sai lầm chứ phải không tuy nhiên không phải kiểu mù quáng lỗi của ai cũng nhận hết lên người như vậy nha kiểu ok đây là lỗi của tôi tôi sai tôi chấp nhận nhưng cái gì không phải là lỗi của tôi á có chết tôi cũng không nhận oh my god quyến rũ chết đi sống lại luôn á Điều thứ hai, đó là dám nói lên suy nghĩ của mình. Có chứng kiến, dám nói điều không may dám. Um, chuyện là hồi cấp 3 ấy, mình có một người bạn, bạn của mình hôm đó kể cho mình nghe một câu chuyện như vậy nè. Trong lớp của bạn ấy xảy ra một cái cuộc tranh cãi, mà đối tượng của cuộc tranh cãi đó lại là giáo viên và cậu học sinh. Hết hồn chưa? Thì cụ thể á, đó là người giáo viên đó đã lên tiếng xúc phạm LGBT và cậu học sinh đó đã đứng ra cự cãi lại giây phút mà mình nghe xong câu chuyện đó từ người bạn của mình á là mình wow liền khoan bạn nói chuyện là đồng giới hay là khác giới trước đi ha mà trong mình lúc đó có một cái cảm giác rất là tò mò có phần hứng thú về cậu bạn học sinh đó và mình cũng tin chắc rằng các bạn ở đây cũng sẽ có chung cảm giác với mình trong trường hợp đó ta gọi um, đó là sự quyến rũ của cậu học sinh trước đi ha mà mình đã tò mò rồi đó, thì bằng mọi giá mình phải leo lên lớp của bạn mình tại vì bạn mình học ở lầu trên để mà xem mặt mũi cậu bạn học sinh đó như thế nào. Đẹp trai thì có mọi người, tôi nhìn mà tôi tức. Thôi thôi, ghét chuyện đó một bên chứ đi ha. Thì um, sự quyến rũ trong trường hợp này á, nó là một cái gì đó bép bép một xíu, mặc dù đời nghiêng ngã vẫn phải có chứng kiến của bản thân, có tiếng nói của chính mình. Có thể bạn không thích tranh cãi thì ok, nhưng phải có chứng kiến của chính mình nha. Và mãi tới tận sau này khi mà ra trường rất là lâu rồi gương mặt ông thầy dạy hóa của mình à, mình cũng quên mất tiêu nhưng ấn tượng về cậu bạn học sinh đó thì tới bây giờ vẫn còn nha <laughs> điều thứ ba đó là có lý tưởng của bản thân chú tâm làm một việc gì đó bằng cả sự nhiệt huyết của mình ở đây á, chắc hẳn là nhiều bạn cũng đã nghe qua cái câu á, khi mà bạn thực sự muốn thì cả vũ trụ sẽ chung tay giúp bạn đạt được cái điều đó tưởng chừng là không liên quan trong trường hợp này nha nhưng khi mà bạn thật sự nỗ lực chú tâm làm một việc gì đó thì sự nhiệt huyết lúc đó của bạn nó như là một thỏi 500. Năng lượng tích cực bạn tỏa ra lúc đó nó sẽ thu hút mọi người, mọi vật xung quanh. Sự nghiêm túc lúc đó cũng giúp mọi người có một cái nhìn toàn diện hơn về bạn. Kiểu um, bình thường thấy bạn hay nhay nhay giỡn giỡn, không hay nghiêm túc nhưng mà một khi đã chú tâm vào làm việc á thì không ngờ lại ok la như vậy. Đó. Nếu đã làm một phim á, thì chắc hẳn các bạn cũng biết đây là mẫu hình kinh điển. Khi mà nữ chính bắt gặp nam chính, tập trung làm việc, hết mình như vậy á. Cho dù lúc trước á, cả hai có là an gia, nhưng kể từ cái giờ phút mà cô ấy bắt gặp cái khoảnh khắc đó thì cô ấy đã hạ cái thành kiến của mình xuống, thậm chí á, là đã fall in love với anh. Điều thứ tư, con trai quyến rũ nhất khi tự tin biết giá trị của bản thân mình tự tin nó khác tự cao nha mọi người tự tin đó, đó là mình biết mình làm được những gì và mình không tự cao về điều đó không kiêu ngạo về điều đó chứ mình thấy á, xung quanh mình cũng có những người um, họ biết họ giỏi lĩnh vực đó họ biết rõ giá trị của họ nữa chứ nhưng họ lại ỷ vào đó mà tự cao theo suy nghĩ của bản thân họ đi ha thì họ nghĩ á, là họ chỉ bày tỏ cảm xúc thật của mình thôi mà Đồng ý là ta luôn cần phải học cách bày tỏ cảm xúc thật của mình, nhưng với một sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu không thì rất là kém tinh tế. Khi một người tự tin thì làm cái gì cũng đẹp. Mình thấy là như vậy. <laughs> Từ sang tay áo nè, tới chỉnh cổ áo nè, tới cách ăn mặc nè, cách ứng xử nè. Tất cả đều rất là có sức hút. Nhưng mà trừ cái trường hợp mà ông sếp mình đề cập lúc đầu nha. <laughs> Có thể bạn không có sở hữu một cái ngoại hình vạn người mê, nhưng ít nhất cũng phải tác phong chỉnh tề, cách ăn mặc gọn gàng. Đó coi như là thể hiện một cái sự tôn trọng đối với người đối diện và sâu xa hơn đó cũng thể hiện cái cách bạn tự yêu lấy bản thân bạn. Để mà có thể tự tin thì cậu con trai đó phải có một cái gì đó giỏi, phải biết giá trị của bản thân mình. Mà để có giá trị của bản thân á thì ta phải đầu tư vào chính bản thân mình chứ phải không? Và yêu lấy chính bản thân mình là điểm mấu chốt. Nôm na là vậy. Điều thứ năm, người con trai có sự điềm tĩnh, cực kỳ cuốn hút. Rất có sức quyến rũ. Mình nghĩ là như vậy, mình cho là như vậy. Các bạn thử nghĩ đi, một cậu con trai mà cứ mở miệng ra là chữ sợ đi đâu. Tôi sợ tôi không làm được đâu. Tôi sợ cái này khó, tôi sợ nó quá năng lực với tôi thì rất là nhàm chán và người xung quanh thì không ai đủ can đảm để mà đặt lòng tin nơi họ hết á có thể cái việc đó nó không khó như họ nghĩ nhưng chính vì tâm lý chào thua lúc đó của họ họ không có sự bình tĩnh trong người thì kéo theo sau á là những cái hành động những cái nhận định tất cả đều sai lầm hết á bởi vậy á nhiều người vẫn thường nói á làm gì cũng phải giữ cái sự bình tĩnh trong người trước cái đã nếu mà bạn giữ được cái sự bình tĩnh trong người như vậy á thì coi như